Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 17 đến 22 uh, ờ, tháng 5 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết thì tuần qua là một tuần tiếp tục tăng giá cậu vàng nhưng tốc độ tăng thì đã hãm lại rất nhiều. Trong tuần thì cậu vàng có hai phiên đầu tuần tăng nhẹ, một phiên giảm mạnh vào giữa tuần và tăng mạnh trở lại vào hai phiên cuối tuần. Cậu vàng đóng cửa vùng khá là cao 1843 có thể nói là cậu vàng là chạm 200 ở vùng 46 ờ, sau đó là đóng cửa vùng 43 à, xu hướng của cậu vàng thì đang là xu hướng tiếp tục tăng giá tuần qua thì có thông tin ảnh hưởng rất mạnh đến biến động cậu vàng chính là thông tin CPI như chúng ta biết là CPI tuần qua rất là tốt nó thể hiện ờ, cái ờ, sự phục hồi kinh tế đang diễn ra rất là mạnh mẽ bên cạnh đó thì chính vì CPI tốt thì những cái cung giấy lên mối lo ngại là nhiều khả năng Fed sẽ sớm thay đổi chính sách tiền tệ và đấy cũng là gây áp lực lên ờ, cậu vàng khi đồng đô la phục hồi. À, thông tin ờ, cuối tuần về thông tin doanh thu bán lẻ thì lại thật sự là doanh số bán lẻ của Mỹ thì nó lại xấu hơn dự kiến khá là nhiều. Đấy doanh số bán lẻ xấu hơn dự kiến rất là nhiều kỳ trước thì doanh số bán lẻ tăng rất mạnh 9 và 10,7% kỳ này thì về không và âm 0,8% đây là những cái tín hiệu nó hơi trái chiều về sự phục hồi của nền kinh tế tuần tới thì cũng có những thông tin à, ảnh hưởng khá nhiều đến sự biến động cầu vàng ngày thứ hai thì chúng ta có một loạt cái thành viên FOMC phát biểu về cái uh, về kinh tế về chính sách tiền tệ đấy còn à, ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin về giấy phép xây dựng lượng nhà khởi công mới và ngày thứ tư thì thứ tư chúng ta có dự trữ dầu thô này thành viên FOMC phát biểu và đặc biệt là tối ngày thứ tư đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm vào lúc 2 giờ chúng ta có biên bản của FOMC biên bản cuộc họp này thì nó cụ thể cái ờ, đường hướng ờ, cuộc họp trước tức là Fed vẫn chưa duy trì chính sách ờ, lãi suất ừ, gần 0% không có gì thay đổi gói kích cầu vẫn giữ nguyên tuy nhiên biên họp cuộc họp này nó sẽ nó có thể hé lộ những cái chi tiết kinh tế và có thể là nó cái định hướng của Fed chi tiết kinh tế và những cái đánh giá Fed về nền kinh tế cũng như những cái điều kiện có thể để phép thay đổi chính sách nói chung là biên bản cuộc họp này cũng sẽ được chú ý ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi và có chỉ số là Philip Fed sản xuất index chỉ số này là được khảo sát bởi tạp chí Philip ngày thứ sáu thì chúng ta có PMI sản xuất nói chung là tin tức tuần này thì sẽ không mạnh bằng tin tức tuần trước đó vì cơ bản là biên bản của họp LMC thì lần này là đã có uh, nó chỉ cụ thể hóa cái biên bản cái cuộc họp lần trước thôi do vậy là sẽ không có gì mới và chúng ta phải chờ đợi cuộc họp mới của Fed vào giữa tháng 7 tháng sau thì chính sách nó có gì hé lộ nó mới hé lộ tuần này nhiều khả năng cầu vàng sẽ tiếp tục ờ, thị trường sẽ tiếp tục biến động theo kỹ thuật nhé đó là về góc độ thông tin à, về chỉ số DXY thì chúng ta nhìn thấy tuần qua DXY cũng biến động gần tương tự như cậu vàng à, hai phiên đầu tuần giảm nhẹ một phiên tăng mạnh giữa tuần quay đầu giảm trở lại hai phiên cuối tuần à, DUI thì lại đang tiến uh, gần trở lại cái vùng hỗ trợ 895 90 đây à, chúng ta kỳ vọng là DG theo chát tuần thì nó có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy Đấy, thì tôi kỳ vọng là đầu tuần DG có thể giảm nhẹ sau đó DG bật tăng trở lại giữa tuần à, ờ, nửa đầu tuần thì giảm à, test trở lại vùng hỗ trợ dưới 90 895 90 sau đó sẽ bật tăng trở lại cuối tuần đó là về chỉ số đô la index còn đối với cầu vàng thì sao cầu vàng của chúng ta thì như chúng ta nhìn thấy đây cầu vàng đang tiến gần đến cái uh, kênh giá cạnh trên kênh giá rồi tuần sau điểm chạm kênh giá sẽ ở 1860 như vậy cậu vàng sẽ tiến lên vùng giá 6x vì nó hoàn toàn có thể có sai số nha. vùng 60 65 nhiều khả năng sẽ xảy ra đảo chiều nếu cậu vàng tiến đến khu vực này tôi kỳ vọng tuần sau cậu vàng sẽ tăng đầu tuần và giảm cuối tuần còn à, xét ngắn hạn hơn thì đây cậu vàng vẫn tiếp tục đi trong kênh giá H4 đây đấy tuần sau tôi kỳ vọng cổ vàng sẽ tăng đầu tuần lên vùng 60 65 sau đó sẽ quay trở lại ngược lại nếu cổ vàng mà giảm đầu tuần thì chúng ta sẽ canh mua à, chúng ta vẫn sẽ canh mua cổ vàng tuần này chúng ta sẽ canh mua ở vùng 180x nhé tức là 805 cộng trừ 5 giá tùy theo điểm chạm trong tuần chạm sớm thì có thể về 1800 chạm muộn thì có thể chỉ về đến 810 thôi Đấy. tuần này chúng ta có hai vùng nhé cầu vàng tiến lên vùng 186x chúng ta canh bán à, tiến trở về vùng 180x chúng ta canh mua chúng ta vẫn sẽ giao dịch trong cái kênh giá của H4 đây tôi tôi kỳ vọng của vàng có thể là tiến lên tăng giá đầu tuần và giảm cuối tuần giữa và cuối tuần thì quay đầu giảm giá xuống cậu vàng thì đang khá rõ nét nhá à, nên tôi khuyến nghị các bạn là nên tiếp tục giao dịch uh, cậu vàng còn đối với chỉ số đây chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta nhìn thấy là tuần qua chỉ số chứng khoán Mỹ thì ngay phiên thứ hai đầu tuần tạo ra một ờ, cái cây nến ờ, búa đảo chiều sau đó giảm 3 phiên tiếp theo và phục hồi trở lại hai phiên có thể nói đỉnh của Dow Jones đã nhấp nháy tín hiệu rồi tuy nó chưa xác nhận vì khi nào nó gãy kênh nó mới xác nhận nhưng đỉnh của nó nhấp nháy tín hiệu đảo chiều giảm giá do vậy chúng ta hết sức lưu ý còn ờ, trên chart daily chúng ta cũng thấy là chỉ số chứng khoán Dow Jones đã tạo phân kỳ âm rồi phân kỳ âm trên chart daily nhá Đấy, MACD đi xuống và ừ, ờ, giá thì đi lên tạo ra tín hiệu đảo chiều do vậy ờ, tuần tới chúng ta cần một phiên xác nhận khi Dow Jones đóng cửa dưới 33.200 nó sẽ chính thức gáy chen tăng à, từ tháng 3 năm ngoái tôi kỳ vọng tuần tới Dow Jones sẽ đi xuống và đóng cửa dưới 33.200 hôm trước thì Dow Jones đã giảm thấp nhất về 33.500 cho quay trở lại 34.400 rồi đấy tuần tới chúng ta kỳ vọng Dow Jones sẽ đi xuống có một tuần giảm thì nó sẽ chính thức khép lại cái chu kỳ tăng tất nhiên là chúng ta cần chờ đợi thêm còn tuần cây nến tuần qua thì cũng chưa rõ ràng nhé mặc dù trên chart daily thì có tín hiệu đảo chiều búa đảo chiều nhưng cây nến tuần thì lại không rõ ràng nó không tạo ra cặp nến đảo chiều cũng không tạo ra được ờ, búa hay là phân kỳ gì hết đối với Nasdaq thì chúng ta vẫn kỳ vọng Nasdaq đang tạo mô hình hai đỉnh Đấy, và điều kiện để phá mô hình hai đỉnh là phá qua đường viền cổ tức là đóng cửa thờ tuần dưới 12.600 đóng cửa tuần dưới 12.600 thì nó sẽ xác nhận mô hình đối với SP500 thì tuần qua lại tạo ra cái cây nến đảo chiều nhá yeah. SP500 tạo ra cây nến đảo chiều tạo ra cây nến búa đảo chiều nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được người treo cổ thì đây gọi là cây nến người treo cổ này chúng ta cần ờ, chờ đợi tuần tiếp theo tất nhiên là với cả Dow Jones, Nasdaq và SP500 đều có tín hiệu đảo chiều do vậy xu hướng chung của chúng ta canh bán thôi đối với ờ, Dow Jones nếu giá phục hồi trở lại vùng 347 348 các bạn có thể bán dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước nhá 352 còn chốt lời thì không thì các bạn có thể đợi khi nào giá phá qua 332 thì chúng ta bán thì nó sẽ hợp lý đóng cửa phía dưới bạn nhớ nhé phá qua nhưng phải là đóng cửa đến ngày phía dưới đối với Nasdaq thì chúng ta chỉ canh phục hồi lên để chúng ta bán thôi nhá à, trường hợp lý tưởng thì Nasdaq tôi chưa biết là Nasdaq phục hồi lên được đến đâu nhưng đây chúng ta có lẽ dựa vào cái kênh này để chúng ta kỳ vọng thôi Đấy, nếu Nasdaq phục hồi trở lại đến 13.6 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua 13.8 đối với SP500 thì chúng ta hoàn toàn canh bán à, 14 chúng ta có thể canh bán quanh 4.200 dừng lỗ 50 giá nhé 4.250 trên cái đỉnh cũ hôm trước còn chốt lời chúng ta thả ra hoặc nếu không thì chúng ta chờ khi nào giá đóng cửa dưới chen tức là đóng cửa dưới 4.000 thì chúng ta bán bán theo theo đà đối với giá dầu vẫn tiếp tục men trên kênh tăng giá Đấy, giá dầu đang đi trong một cái uh, kênh Đây, đang đi trong một cái kênh giá khá là hẹp Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy giá dầu đang đi trong một cái kênh giá nếu đúng thì kênh giá này người ta gọi là kênh giá tiếp diễn khi nào giá dầu gãy qua cái khu vực này thì là sẽ đi xuống thôi cá nhân tôi đánh giá nếu giá dầu phá qua đóng cửa dưới 63 tuần tới thì chúng ta có thể bán được nha đóng cửa ngày dưới 63 chúng ta nhớ nhé phải đóng cửa ngày nhá đóng cửa là đóng cửa phía dưới ạ chứ còn chọc chân qua không tính nhá còn kênh giá này đang là kênh giá tiếp diễn do vậy chúng ta chờ đợi khi nào nó phá xuống chúng ta bán không chúng ta cứ ngồi ngoài xem thôi đối với các cặp tiền tệ thì do kỳ vọng là tuần tới là đầu tuần đô la giảm cuối tuần đô la phục hồi do vậy chúng ta cũng sẽ là canh là đầu tuần đô la giảm thì các cặp tiền tệ đi lên cuối tuần đi xuống Đó, đối Uzi nhá chúng ta nhìn thấy Uzi đang tiếp tục tăng giá trong cái kênh giá này Đó, do vậy đối Uzi thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể canh mua tuần tới tiếp tục canh mua à, chúng ta sẽ canh mua quanh vùng 108.6 nha chúng ta dừng lỗ cho tôi 50 pip và chốt lời thì trăm lên trăm 50 pip u thì tiếp tục xuống giá thôi tuy nhiên tôi không nhìn thấy điểm vào của u chúng ta cũng chỉ canh bán nếu u điều chỉnh quanh trở lại khu vực này 1.2340 nhé chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời tầm 150 pip cho thôi đối với EU EU tuần qua chúng ta đã vào lệnh nhưng giá chỉ tăng được có 80 pip chưa đến điểm chốt lời chúng ta tiếp tục nắm giữ vị thế nhé rời dừng lỗ về điểm hòa vốn tiếp tục nắm giữ vị thế AU AU thì tín hiệu không rõ ràng theo tôi không nên giao dịch GU thì tín hiệu tăng khá rõ ràng rồi tuần tới chúng ta canh mua thôi chúng ta canh mua quanh 1.4 nhé cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ đối với G thì chúng ta dừng lỗ 60 pip nhé còn chốt lời 200 lên 300 pip cho tôi GU xu hướng tuần tới sẽ tiếp tục tăng giá đấy GZ cũng vậy xu hướng thì sẽ tiếp tục tăng giá đối với GZ chúng ta sẽ canh mua quanh 153.5 nhá 153.5 cộng trừ 5 pip hiện nay đang 154.1 đấy tức là chúng ta canh khi giá điều chỉnh 60 pip chúng ta dừng lỗ GG chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip đang lấy đà để tăng gần rồi xu hướng không rõ chúng ta không nên giao dịch GAU cũng vậy như vậy đối với uh, tiền tệ thì chúng ta canh tiếp tục nằm giữ vị thế EU này canh bán U cạc này canh mua UG này canh mua GG và GU Đó còn đối với chỉ số chứng khoán thì chúng ta hoàn toàn chỉ canh bán và dừng lỗ trên đỉnh thôi dầu thì chúng ta đợi bứt phá đóng cửa dưới 63 chúng ta giao dịch đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường uh, tuần từ 17 cho 22 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm chúc quý đầu tư có một tuần là giao dịch thành công